Blues thêm ba hương vị trái cây mới. Blues Junior hương vị dâu cho trẻ em. Vitamin C hương vị cam. Và multivitamin hương vị trái cây nhiệt đới cho mọi người. Hãy sống khỏe mạnh mỗi ngày với sáu hương vị trái cây của Blues. Blues chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.